Hello Xin chào tất cả mọi người nhá À đây Bà mẹ nó Có bảo mình phải về được không có chữ đó là đâu cũng mở mình vừa chúc các bạn bài này mê mê rồi bài này là hay nhất trần gian nhá ông chị cha mình quên năm nhập rồi tôi giết tôi đi tới tới kìa còn đứa nào mà mà ghi chữ ghi chữ mà nhập email thành này không bốn sáu chín bốn chín sáu à mình chọn nhầm email này bảy ba mươi bảy ba mươi Rồi, mình đi nhập tra mình khẩu. Tôi giết tôi. Có lưới nào xem xem cái ITP, ITP mình phán xét chưa? Chứ mình nghe rồi mình nghe buồn cười. Thốn lắm. Mình nghe cái video đấy để thối cực kỳ đó con đang con đang livestream stream ui trời ơi mình đang mình đang quay nhìn báo mình lên chưa bó tay rồi bó tay chặt con của con hả con nhập à vâng lần này là thằng ngu văn hóa Z của ai à, đây, đây đây đây đây đây đây nè nghe ra nghe chuẩn nha anh em này là con nước về xong mày có ngủ như bà thì chúa không phải ngủ bà không ờ, không không thì phải đóng cửa nhá ừ. đây mình bật cho các bạn rồi rồi Lần này mẹ mẹ chu ớn rồi Để đoạn, đoạn con Tấm đoạn mê mê chúa đây nghe Lần này đoạn này mê mê chúa lại sợ lắm này. Tôi giết tôi Đấy ạ Bắt đầu

số 1 Microsoft Edge là yêu tu bè yêu tu bè yêu tu bè Ui, mình nghe được mỗi cái gì cũng phán ta cùng phán khi mày biết ta cũng có cho hết hai tâm là nỗi lương mày mặc tao về lắm mà tao đánh nó lúc từng trận đã chẳng ăn em đi hôm nay được bao nhiêu điều em nó chưa xong Mình mình quay các bạn này cho nghe là mục Thank <laughs> you. mình phán xét mình phán xét y t p youtuber đây đây đây cái này cái này xem nào anh em xem nào anh em anh không cần phải con đế nào niềm đẻ nữa ngưỡng phán xét khi mặt xe người ta hỏi phán xét cho nên anh có phần tâm đó là đỡ được quay mặt con em mà tao đánh nó mặt từng chảy của ta chẳng khi em khi cô ấy nó được mấy chục điều có khi nó xe stop khi nó chẳng những điều đang hơi chụp phép đấy sao có phải tự tự mình có khi nói không ngừng quan lại quậy nhá ăn cứt được thế sau này không ngừng thì quan cứt cho mày đớp không em ngồi không vậy thôi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi nhá tao vẫn đi vào đàn bà có cái gì có bà mày đường này có không chất kẻ đời trên học đã có lớp học kẻ thì hôm nay chúng ta lớp đâu anh là người hiển đầu lớp của lớp tao hết hôm nay không phải mục đích để tự cao tự đại bằng không thể quyết quan trọng đầu của các bạn này lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi đi điện để cho cái điện điện xếp năm chấm công này em năm chấm công xem bản này có gì nào về về rồi xem nó tông tông một cái là tôi xong rồi người phản xét khi mẹ sống của đời ta hỏi cho nên anh không từng chẳng được anh chẳng khác đi hôm nay nó là tao nhiêu kiểu không có chẳng ờ. ngoài lớp có những người lên phụ lời đời chữ học lớp ba kẻ đến đây chủ tớ mơ kết thúc kết thúc tức phèn quèn gì kết của đất quốc tới kết thúc ai không phải mục đích để vượt cao tự đại bằng cách không thể quyết định tất cả quan trọng là vượt cao tự đại không chơi để hôm nay tuổi thuộc đời không kèm em tí chuyện chưa kể tí nữa mình thôi lần này không phải live chơi nữa là lại đi xem các mê đi anh em mình đây không thì tôi vẫn ngủ thôi Mà uống cái thiên nhiên thì nó rất tốt Đứa rất

trên tin nhắn của bạn người phải thích đâu ngừng phán xét khi mày có sống đời tao mụ đen ở đấy mà nói linh tinh à. cho nên câu mà tao nói là lỗi nữa quên mà tao gây lắm mà tao đánh nó mắt từng trận đổ đã chạm các em em hôm nay đương nhiên là muốn thành công thì phải cố gắng rồi. Tiếp nhận để qua đến đây một vui. Khựa khựa em chưa đủ trình. Stop em không biết cái chữ cải cách kia của bác là gì. Nhưng mà em vì đói nên không ngủ được. Giờ em phải cố ngủ để hết đói Hết cả rồi Khởi nói trong khi tôi đang mất chiếc vé vào đại học Sao tôi bắt đầu tự mặt trong khi nói Ờ ờ ờ Bó tay với em này rồi Em còn lứa tuổi học sinh Lạy chúa con có tuổi học Em phải đi ngủ sớm Đi ngủ đi cháu Ừ, sắp ngạ rồi đấy cu Vì đường thành công không chân kẻ Ô bạn Việt chân ngôn bại cứt Đùa chứ đã chân ngôn lại còn bại cứt Rồi rồi đấy đi trôn cái mì mì À không,

đẻo tì chả liên quan mấy quan trọng cho xin ít tiền ha ha ông chôn tôi à <laughs> bạn dễ sợ ta cũng không thích khoe khoang hay nhìn thử xem ta đang có gì Có hình dáng của một con người tất Cả rồi, đang cố ghi Ducati thành công thể hiện bằng giá trị Mỗi ngày khi ta thức dậy luôn tìm mọi cách để mình được tốt Vậy tốt rồi Sống sao cho mình thấy hạnh phúc là thành công rồi Ta không để sống hài lòng tất cả ý thức thế mà Bạn đang sống trong giấc mơ của bạn à và chẳng nói nghiêm túc đéo đùa đâu Bây giờ thì những ánh đó vẫn thường hay chơi trò bắt gì Theo tôi đoán Bạn đang gặp vấn đề gì đó chưa có cách giải quyết Nghe có vẻ như đang cần một con đường phù hợp hơn Má thằng này nói nhiều tại cứt Thầy không muốn tao là gì Ba đứa ba lúc đánh hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi mua người phản sẽ một ai vì cái thứ mà anh hãy thử bước đang từng ngày thử thích được ai lộ chính tả kia bạn hôm nay bị chun lại nhiều quá vậy chứ chứ sợ trời em ta sẽ chết mất không cười mấy thằng kia mày cười đi mày cười đi mấy thằng kia em vẫn sẽ khi mày không cười tao rồi đấy trời ơi Thành công của bạn tự bạn biết được rồi, cuộc đời này bạn thành công hay thất bại cũng chẳng ai quan tâm đâu. Sống cho mình, cho gia đình mình chứ sống cho thiên hạ à. Mày bị điên à? Rồi viết xong lời bài đáp chưa? Thế thế đéo nào nó cũng biết mà. Sản phẩm mới xin xin xin xin sinh sinh gì đều biết Ok Đây chúng ta trên kênh game của chúng ta sẽ có một me me chúa À tôi không phải me me chúa nha bạn Đây thì chúng ta lại lại tiếp tục Big Ti Ti Boy I T T Ui rồi Big Kitty Boy cái này mới ngon này Ở mắt đất mặt trên gì Ở mắt đầu quạt trên này Ta Mình thân thể trong y Pixie Pixie Pixie Pixie Space Pixie in the house Pixie Tuy không thích Nhưng tôi biết đây là ao Nhưng không thích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 cứ Đổ mẹ thế rồi Đây đây đây đây đây đây Đây đây đây đây đây cái này mình muốn xem này à các bạn xem Rồi này Nhẹ thằng quảng cáo này Bố đang tranh tiền quảng cáo bây giờ

quốc trung qua thị trấn và đối dân tối cao tổng cục đường liên trung hiện tại của thị trấn của lâm thời việt nam cộng hòa trân trọng kính chào quý vị đồng bào trong nước trả lời tôi đưa ra một nước về chưa đặt trường hợp trường hợp đúng này tôi không quan tâm chỉ mắt đúng này Oh my god! ôi nghe em ui rồi ăn đầu ngoài là ăn chi em ăn cất ở trên dinh em ăn đầu ngoài ở trên anh địch tu liver chắc người ta gọi tên tao big kitty big kitty bói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 phút đầu tiên là một cảm giác rất phiêu hồ Thậm chí suy nghĩ dữ dội quét giác tại tâm sơ đồ Cấm đích cấm hiện tại tương lai mong muốn ngày ngắn cơ đồ Biết ai đi không hiểu anh em hả? Idol Follow năm cô gái mặc Vãi cả lồi ugh Vãi mình tắt cái con trỏ đi cho cho à chưa tắt thôi kệ sụp cướp vào đại học không biết không biết bây giờ cái lượt subscribe của cái kênh mình mình dùng u sub đấy xem nó xem một u ừ, chuyển được cái gì đây tôi giết tôi tôi tự giết tôi tôi tự liếm tôi nếu tự liếm gì thì mình không thể nói Cứ bước tiếp đi Cứ bước tiếp đi Cứ bước tiếp đi Chọc vẫn cứ bước bước trên dòng lửa ngã đi Vì nước đường thành công không chân kẻ lời Việt Đây cái kênh của mình đây Vô lăng chơi game giống thật Ui dồi, Ui dồi ôi, đến giờ mình đi vệ sinh lắm anh em ạ Người ta bảo là tôi giết tôi Tôi tự giết tôi Tôi giết tôi Đấy Đầu thu âm Đầu thu âm thêm vàng What the fuck cái đầu thu âm đánh vào mình sợ biết đặt à tí làm sao mà à Ôi rồi ô 9 giờ 30 rồi mình thấy cũng mình cầm lại chim được hai phút rồi chế độ studio à chuyển cái chuyển cái chuyển cái chuyển cái chuyển cái vậy học tiếp đi chuyển cảnh nữa các chuyển cái Hello anh em, hello anh em. Vì nước đường thành công không tên kẻ lời biến biến trên cách học có được thành công. Bà mày cái màn hình luôn và máy bích màn hình à tụi bích màn hình mấy nó ghét mấy bọn kia chứ nhở u lại xem tiếp thôi nghe chúa hề video đã xem u u ui ui ui ui ui mẹ mày xinh lắm bao nhiêu mẹ xinh à, lắm bao nhiêu ôi giận quá bố tặng quà, cho bố địa chỉ mẹ mời tao lên ôi rồi đi về mình làm bạc bao nhiêu nhỉ làm ra luôn tao cấp ngoài thịt mẹ mày ít thôi bố đi đồ môi đây này bố đi đồ môi đây này nhưng mà thịt mẹ mày ơi bố mày ăn lại bố mày gặp bố mày sau này mày đứng trước mặt bố mày mà nó đâu đấy em không hiểu em không hiểu muốn làm thế à muốn ăn cướp thì phải chấp nhận ở các ngoài cái tít cắt môi tít cắt môi kiểu bố ơi tít cắt môi cộng đồng cộng đồng là mình phải tổng ly xì ba ngày tết tiền khô cháy túi và chỉ còn vài phút nữa thôi là sang năm 2021 rồi một năm một năm qua anh em đã vãi ngu rồi đến đây giao thừa thì anh em đứng tập trung mát ngon mới đầu vừa vừa chụp ảnh úi giật cả mình áo bạn ui bạn kia kìa bán đồ chơi thủ công ui ôi năm nghìn đồng nhìn như năm nghìn đồng hồi xưa ui hello hàng gì mà mù tố quạt trần rơi vẫn phải là kịch bản tệ nhất ui Wait, anh em, anh em, anh em Anh em, anh em, mình thấy sợ lắm anh em đâu đâu rồi ui sập sập như này nhìn này cái bàn nó sắp đổ rơi rồi cái bàn nhức nhất chữ tây cái p hello hello hello mấy cưng còn đây này đang uống <laughs> cướp đi <laughs> ai đấy đau một xe không lái rượu bia đang uống xe không lái rượu bia ui anh em ơi anh em đi ngoài đường mà thấy cái cái chữ như này đang uống xe không lái rượu bia ui rồi ôi thái cờ biết buồn xem thánh chém gió bị cho sờ mờ lờ đâu xem nào Thế mọi người, ngày đầu tiên cho mình xin thay mặt cả nhà, cả dòng họ, cả làng xóm xin chào mọi người. Thì mình là ni của Thánh Chánh đó, mà mỗi giờ mình bị thu nhiều lắm mọi người ạ, à. mình cay lắm luôn không biết phải trả thù bằng cách nào. Nên hôm nay mình lập kênh này để thực hiện những clip thu tin nhắn. Và chúng tôi chồng mình, rất mong các bạn đăng ký ủng hộ. 16 người đăng ký, ok, 3, 3 lượt sắp vỗ tay các bạn nghe bài level up chưa Để tôi đi đúng không? Em có người cáo cáo. Đây. xung quanh để tìm một miền lối khiến đồng thủ lòng không hay không với sức ảnh hưởng âm này nó phủ rộng tôi bao nhiêu thời gian tôi đã không để thay sống tối tôi cả bao lưu sự chắc phép và đơn giản họ vì được các đặc trang hiền lành tôi rất nhiều hải báo anh cũng mấy trường hoàn cảnh đúng em tùy hướng vào vương lên bằng ý chí đúng là dùng ông lọ thành lập bởi sự năm hai nghìn mười sáu bắt đầu cuối thực hành chương video đồng gây trên trường chống thải hiện được bản là hôm nay đơn giản bằng chứa hay đừng vẫn nói thiếu từ lâu tôi đã trong lòng họ không được cùng chung với bực tôi ta che đau đến như cậu Bởi thằng đây mãi là hình mẫu mà mình chọn Vì mới tạo nên sắc màu nên sắc màu nên sắc màu mày cố gắng vì để cần lâu những hết mình nhận không băng lo một trận không để chạy không vượt đâu nghĩ anh chung lắp dẫn hiện tại đâu các tuổi trăng quẳng trong hồng quang tiếp tục nâng nó vô vị mà chẳng gì gì như em là ghen không di chuyển không ưu thị người bạn anh đang đôi chuyện anh em nghe hộ mình đấy con enderman nó dịch chuyển cái viên nó cứ dịch chuyển dịch chuyển nó dã hơn con enderman ờ này uống tự cà nhiều quá anh em 950 điểm điểm F gì <laughs> trên đây chữ F này anh em vãi vãi vãi vãi còn điểm F nữa Ai biết bật cái tag my show được không? Bà mẹ đâu? Ra hết đây cho tao. Ui rồi ôi. Cái loại hoang tác di chuyển này này. Đi ra hết đây cho tao. Ok, cảm ơn bài Ui, bây giờ biết làm gì đây?